Đi ok ok ok Đó, ờ, mấy người này đã Wait a minute À, ây da, trời ơi <laughs> Gần hết máu rồi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 Yo và hello và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình Và mình Karen đây và chào mừng anh em đã quay trở lại đến với HR và trước khi bắt đầu video này Thì tất cả mọi người đừng quên để lại cho channel của mình một nút Like, share và một nút subscribe Và các bạn cùng quên lắp cái chuông để cập nhật những video mới trên kênh của mình luôn nha Và mọi người cũng đừng quên là theo dõi những trang mạng xã hội khác nữa của mình Như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của tôi nữa nha mọi người ơi Thì ngày hôm nay chúng ta đã quay trở lại đến với một video solo Free fly ở đây mọi người Nhưng mà hôm nay mọi người có thấy cái điều gì đó đặc biệt không? Đó chính là tất cả những thành viên của Hero Team đều mặc đồ màu hồng Đó What's Hôm nay á, là cô John á, đã gọi là gạ mọi người mặc đồ màu hồng để vô solo cho nó khác biệt tí mọi người Đấy chúng ta gọi là đồng điệu chút xíu Nhưng mà đó cũng chưa phải Ê, là mục đích chính của video này Ủa gì chị? con gái mặc đồ màu hồng thì là cute dễ thương còn là các thứ nhưng con trai màu hồng nó nó nó thể hiện cái khác em ạ ôi rồi à, em chị không thấy em mặc đồ màu hồng nhìn cute à à, à, cute cute cute anh em nào mà thấy tôi cute thì đừng quên để lại bình luận bên dưới nha ok và hôm nay mục đích chính của video này á tuy là chúng ta sẽ cùng nhau solo các bạn à nhưng mà chúng ta sẽ solo bằng khẩu xm8 lôi thần đấy khẩu này hiện tại là đang có à. trong vòng quay may mắn á mọi người ơi cho nên đó là mọi người đừng quên nó gọi là hãy quay cái khẩu cây súng này nha đây anh em thấy không khẩu súng này vừa mới ra mắt cái là tôi quay lên level 7 luôn nè đó nhìn nè có sát thương nè tốc độ bắn được cái thứ đó bạn nhìn cây này đẹp đẹp gì đâu luôn á Ê nhưng mà có Mimi Mimi phèn nó Mimi không có ba buồn á. Vậy chơi Trời ơi Mimi hiện tại Mimi đó Mimi Ê chạy ba ơi Ô đâu ba rồi Thấy chưa khinh thường người ta Sao con gái người ta giận rồi kìa à? Ôi ơi khinh là Ủa, Ủa có Sigo nữa nè à, Nói chung là hôm nay video ngày hôm nay á, là không chỉ có heo của có bốn tụi mình đâu các bạn ơi Mà sẽ có Sigo nữa Ây dồ nhìn đồ ghê rồi Ok Nói chung là bây giờ không nói nhiều nữa Chúng ta sẽ cùng nhau chia team Rồi sau đó solo nha Let's go chị em hồng hào ok Lester. mọi người ơi và bây giờ Ôi. chúng ta đã vô trận đấu rồi và hiện tại là siro với cairo chung một đội chị em mua kia là chị em đây Ủa, à, có để không? Hàng không Kai? Gì anh chị? Có để không với hàng không vậy? Có để không với hàng không? Ơ chết cha em quên để chưa <laughs> em em quên để không với hàng bông keo luôn anh trai. Rồi hồi chị em hồng hồng nè. Xong mười Rồi, ok. Ok, Đây, hiện tại là bây giờ là Kyron Siro đang chấp gọi là Simi, Sami, Mimi, Kamui, nguyên hội cho em luôn. Ờ. Đang. Ôi bên kia bên kia thấy thấy thấy thấy thấy thấy một đứa rồi, chết rồi. Cẩn thận, cẩn thận nha. Sao vậy? Sao bắn nào vậy? Cẩn thận nha Kai. Đâu chứ. Chị em ơi, cẩn thận, chị em ơi, cẩn thận chị em ơi. Gì vậy? À, một người nằm ơi, không chơi cứu à, không chơi cứu à các bạn, không chơi cứu. Không chơi kiểu không chơi kiểu à, thế thôi, thế thôi, thế thôi, thế thôi. <laughs> Ôi kìa, Ôi vậy. <laughs> oh my có rồi ghê quá Jam ơi cẩn wow ơi đang đang đang đã ôi ôi ok dưới sao rồi dưới từ sao rồi hay quá rồi hay quá trời ơi à, chưa chưa chưa từ từ trời ơi bình tĩnh thôi cái này là do mình vội vàng quá đừng dạ, vội vàng em bị ghê tình ca vậy cũng bé ra được nè ok nghe yeah. mới trận đầu vâng. tiên thôi là giờ tôi đã đã được thắng cái này đó đi chung với Sigo ừ. là chỉ có thắng thôi mấy bạn mọi người ơi mua xm8 nha mua xm tám nha ok ok không dùng không em không không không không chơi súng khác ok em cùng nhất đúng không? Hôm nay là chúng ta chơi x tám thôi, hôm nay chúng ta chơi X18 đôi thần thôi. X18 môn 5 hay 18 vậy Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa gì rồi hay quá, rồi hay quá rồi. Ôi, mình chưa kịp làm gì luôn đó bà. Thả bông keo luôn. gì em ơi Từ từ từ Bộ đồ này dễ bắn quá À đúng rồi, sao đây mặc bộ đồ cồng kềnh phết Trời ơi, dễ bắn quá, bộ đồ này to luôn á Ờ, ok Giờ sao, đây giờ sao đây ta, giờ sao đây ta Ê, sao đâu, sao Sao sao sao sao Đây, đây, để em, để em Rồi, xong, rồi, xong bên trái, bên trái, bên trái, bên <laughs> trái Từ từ Chứ đâu, hồi không máu được, cái gì không có máu được vậy Ây da, đau, đau, đau, ây da, ây da Ôi No Sim ơi à. Hay quá rồi ơi Rô hạ ngục Sim luôn Trời ơi Camui mới là đối thủ đáng gần Đúng rồi trong trận đấu này chúng ta hãy cùng nhau rồi là giết Camui ơi Trời cái gì vậy không Đừng được là chết Chết cậu này rất là bất lợi với, với em luôn Ôi mẹ mẹ cái gì Hay quá rồi ơi Một mình Rô lê hết luôn trời Trời ơi Trời ba em chơi nữa hả Rô chào mọi người đừng có nhường mọi người nhường hoài mọi người nhường hoài nha mọi người em nhường ai nhường nhờ con gái ai nhường đâu hồi nãy giờ hồi nãy giờ cay chỉ đứng ở đằng xa cay cay gọi là bắn ké thôi chứ còn go là go bắn hết ê khó Ê, không, không được à, cầm một cái súng này tao đúng không rồi bước đúng rồi à, súng em chưa nâng cấp mọi người ơi trời ơi gì mẹ nghe à bây giờ như này chừng nào cay chết anh lên Vậy đi cho bên kia cân bằng chứ Ôi anh ơi mà, mà em mình chơi bốn rồi là cũng hơi căng á <laughs> Ủa anh chơi bốn được em phải chơi bốn được chứ Đây thấy rồi thấy ok đã thấy mục tiêu Ây dầu what's up Ây dầu ây dầu <laughs> Ôi chị em đang me me Đang me me cho đó à Kìa dạ. Ôi Trời ơi bộ đồ của tôi Ôi xám xám gì chết xăm Bộ đồ của em chị ơi nó to nó cồng cành lắm chị ơi Cơ ờ. em chứ À quay lâu lâu lâu lâu Mi mi nè Mi Đứa nha bên thứ hai được người bắn nha là sao vậy Ủa vậy Ủa Rô bắn Ủa ừ, em đâu bắn đâu, em bắn hù thôi em đâu bắn trúng đâu. Rồi đàng hoàng. Ô rô, mình đang mình đang cân bốn mà sao nói tí hồi giống như mình đang chơi ăn gian đó rô. Ừ đúng rồi đúng đến anh tụi tôi đang cân bố luôn á bạn nói sao tí hồi tụi tôi như kiểu giống như đang chơi ăn gian á mọi người ui đau đau đau đau cho cay cho cay cân bốn trước xong rồi chứ mình bắn sao trời em em nóc được mimi rồi nãy là nóc được mimi rồi nè mọi người <laughs> tôi vừa thấy là mimi đã bị giết bởi siro nha tôi vừa thấy mimi bắt giết bởi siro nha Ồ nhưng mà nếu như mà tôi lỡ tay mà tôi giết Mimi thì tôi cũng không trang gan bằng hiểu không? Em đang không cầm được súng mà. Ây da, trời ơi em bị hạ gục rồi đâu Men. Một một con một một <laughs> một con một con gì vậy rô rô rô rô còn rô kìa đó rô kìa đúng rồi đúng rồi xem đúng rồi ôi ôi căng ok ok ok căng căng căng ok ok ok hay quá hay quá hay quá ôi bom bom bom bom chúng ta ui căng quá à kìa kìa ủa sao zip đúng rồi ôi đi chết rồi chết rồi chết rồi à dùm bao dùm bao tôi dùng bao bây giờ tôi phải uh, chơi luôn tôi không có nhường cho mọi người tới cuối được hiểu không đúng rồi ờ. Mọi người biết tại sao không? Cái đấy là do Mọi người biết tại sao à? không? Mọi người biết tại sao không? Tại vì thứ nhất á, tôi không nhường mọi người, tôi bán mọi người, mọi người tin cũng không nhường mọi người, mà tôi nhường mọi người xong mà cô ba sẽ gáy mọi người hiểu không? Đúng rồi, bởi vậy. cho người ta gáy đi, không gáy gáy thì làm đúng rồi, con Tôi sẽ không công nhận nói thôi. Tùy mị nết na, không ai gáy gì đâu Đúng vậy. Thôi ok mọi người ơi, chúng ta không nhường nữa cho nãy mệt nè chỗ này là gì à. màn ăn sao cái không mệt nè tôi ghét màn này nhất luôn á bị yếu nhất là màn này à, luôn á thôi đi đi ăn đi ok ok ok đó ờ, mấy người này là Wait a minute. À, ây da, trời ơi. <laughs> Gần hết máu rồi. <laughs> à, cái chuẩn bị chết đi. <laughs> Trời ơi, chị em ơi, sao đây? Ủa đâu đâu đâu đâu. Ủa đâu Ủa đâu rồi đâu vậy? Tôi bắn đâu vậy? Cái nó ở đấy đấy Mimi ơi. Ok một con gà hai con <laughs> à. Ba đứa Phong sàn Hai Em giết ba luôn rồi Em nóc Em nóc ba luôn chưa anh nói rồi cai cân 4 được cai cứ cân đi cứ tin anh cái súng cái súng này nó ấy quá từ từ ơ súng này dễ kéo tính ra là súng này súng này là hơi bị hay luôn biết tại sao không cái cây này rất hay nếu nếu mọi người bắn vào thân ấy thì nó sẽ cái đam nó không có được nhiều bằng AK nhưng mà mọi người kéo vào đầu rất là dễ mà mọi người chỉ cần hai viên vào đầu là chết rồi nên mọi người phải kéo tâm đúng rồi hai kéo tâm thì bắn số này được đúng rồi nói chung là nãy giờ chơi con súng này thì mình thấy khá là thấy là khá là ok luôn á mọi người Đấy, nói chung là chơi khẩu súng này là tôi thấy nó cực kỳ dễ bắn luôn anh em ơi đó Ok, bây giờ bắt đầu đi kiếm rồi chị em bị ai bắn, tôi bị ai bắn kìa dễ sợ luôn bị bắn rồi không biết ai luôn á trời <laughs> bị bắn chứ mà bị bắn chứ mà không biết từ vị trí nào trời ơi tức ghê luôn bộ đồ mặc dễ sợ mặc giống như cái tầm à, mọi người mọi người cứu em không em sao cái nhà sao cái nhà nữa cứu ấy nào được đâu được cứu đâu nhà xong nhà không cứu à không cứu hả à, ok ok quên quên bé ok nóc trời ơi mi ơi mi ờ, ơi mi ơi mi mi hót ở đâu mà sao nằm nhanh vậy mi mi ây da chị da bắn trên nóc nhà đó hả đâu có ờ. đâu làm gì có đâu làm gì có đâu ta không nên đóng phim đâu hả ôi bom rồi, lại bom lại bom lại bom lại bom lại Bắn đi! có được rồi đang tới đây no dưới dưới đường dưới đường sao mày dưới đường sao mày qua đi cay. còn ai à? mùi yếu rồi đấy mùi yếu rồi mùi yếu rồi Ôi Win Ôi Cô ơi, công giờ là cầm cái khẩu này vô tự tin hẳn luôn anh em ơi Trời ơi, nhìn nó phát sáng rồi, à, trời ơi Khẩu này kéo tâm hơi bị deep đồ đấy Anh em nào biết kéo tâm là kéo con này hơi bị xịn đấy Đúng vậy Ok, và bây giờ tỷ số của chúng ta đang là 4-1 Đấy, và lợi thế đang wow. đang ở bên uh, Team của CEO Bây giờ vậy đây chị kéo tâm ờ, được cay, cay gần chết rồi nên chị mới gọi là xông thẳng ra như ai ở đâu là ai còn nữa máu lận cháy ngu <laughs> tôi sẽ nhờ mọi người tôi sẽ chơi lục gì cơ em mày mày cho ông ra đi lên oh my god sao ôi chị em xuất hiện gô chơi lục luôn các bạn ơi oh mày god tôi chơi lục gà mà Đấy sam sam ra là mất hết mười mấy máu đâu ra vậy bên kia bên kia bên kia bên kia bên kia ê ê à, ê à, à. ôi ôi lôi chạy lôi chạy ôi trời ơi bị bị móc ờ. rồi đây bên đây bên đây chị ngược lại rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi hai bọn đồ Thế hai chị em tôi mặc đồ dễ sợ à, đau thật sự trời ơi Sắp em xong À quên xong câu thằng No Ôi Hay quá Có cấm móc đâu Có cấm móc đâu Thôi không được rồi cô ơi Bây giờ anh em mình Anh em mình chơi nhường không được đâu Mọi người thấy chưa Đó mọi người thấy chưa Cái lúc mà tôi nhường Tôi không nhường thì bà sẽ kêu tôi không nhường con gái Mà lúc tôi nhường bà sẽ gáy Đấy Con gái đâu của ai gáy Làm gì của ai gáy tôi sẽ không nhường ok anh em ơi bây giờ tôi thấy là cái kiểu phong cách chơi này không được rồi bây giờ tụi mình phải bắn thật là các các bạn ơi chỉ còn ba dáng nữa thôi là sẽ thắng rồi ê, ê, ê, ê, tính tính ra bên đấy hơn tỷ số bên, bên này á mọi người à, mọi người à, nhưng nhưng mà chỗ nào vậy cái bộ đồ của tôi thôi là quá mệt mỏi rồi <laughs> ra ngoài sam sam mặc bộ đồ hơi bị cồng kềnh một tí trời ơi ra ngoài cái bắn chết luôn nó như cái tâm vậy trời đất ơi khổ ghê ui tôi thắng ui bên kia có giao chiến rồi hả Em qua đây coi, em qua đây, em qua đây. Ôi. Ui gì vậy? Ai? Ôi, trên lầu. Ở bên cạnh. À trời bên kia bên kia. Ôi. Bên kia người thuê phục, bên kia có có người, có người Sam ơi. Có, thấy, thấy thấy cái dấu, thấy thấy dấu. Thấy thấy thấy thấy. Trời ơi, giờ mà thấy hết máu rồi chị ơi. Sam mà đi đâu qua đây vậy Sam? Ở bên kia mà, bên đấy. có thấy Ôi dạ, mấy đồ này sao thầy muốn con người đánh hay vậy Mặc bộ đồ này nặng quá chị ơi Hay quá trời ơi hết sọt luôn sai rồi Wow go hết sọt ờ. luôn Được Ôi vậy, tính ra nãy giờ anh toàn hết sọt mà Ôi mà công nhận á, mình là một người không biết bắn hết sọt đó các bạn ơi Nhưng mà uh, ờ, bắn cái khẩu này công nhận là nó dễ hết sọt thiệt anh em à Hồi nãy giờ Thôi, ờ, toàn vài pha hết sọt không Tại vì bên hội cho em dễ bắt nè Hội cho em không ai biết bắn cháu cầm <laughs> ơi vậy, vậy, vậy tính ra là cay cũng chơi gồ đúng không mọi người đúng không mọi người cay chơi gồ cay đâu phế đâu đúng không hộp súng hộp súng hộp súng hộp súng anh em à đó người ta bảo là hộp súng cái là vô trình liền ok đi thôi Ồ, chưa tới đó hồi chơi mình cứ chạy chạy <laughs> không biết làm gì luôn á rồi sao rồi là bị báo mà không biết từ hướng nào là sao vậy trời đất ơi bắt nạt miết Hồi chim cứ bị bắn Ui, ôi, oh no đi đi, đi đi, rồi, thấy rồi Thì hồi chị em cứ bị bắn Đang định bảo là không biết ở đâu đúng không Đâu, em thấy mà Ui, pha đó mình sơ hở quá à Cố lên rồi, em tin là sẽ làm được Cố lên Chào cây Chào chị Trời ơi Chị giết em luôn đi Chị giết em luôn đi Chị không thể làm giết em chị được Chị không thể ác độc như thế được Hối hận nha mọi người Rồi rồi rồi rồi rồi rồi Ủa rồi Ủa đâu Ủa đâu Rồi sao vậy Trên nhà trên nhà trên nhà trên nhà Trên nhà rô á Ủa sao tôi bắt nạt miết đó mọi người Cái tâm Rõ quá Trời đất ơi Chàm ơi lấy lại công lý cho Ủa là lao Cố là cô Mặc bộ đồ này quá sức làm công cần và mệt mỏi rồi Ok ok ok một trái bom tới từ vị trí của Sijango Trời đất ơi Trái bom thứ hai Cô lên cả nhà ơi Tôi Rồi, sẽ cùng với cả nhà em, Mình, Tôi mình đặt nhà. Cứ đặt bom cao à, cứ đặt bom cao à Ui, bò gần tới rồi anh em ơi Pha này nguy hiểm quá à Hay à, Kìa, bắt giữ mộng mà chị em Sorry, sorry, sorry, sorry Pha đó xìm quá là Oh no yes. Hay quá hay. Được, được, được, được, được, được Quả này có shotgun thì mình chơi được với lại có mà full bơm keo là chơi được có cái tạo phòng kỳ quá Hồi à, lâu lâu mình cũng nên chơi à, gọi là không bơm keo thử đi anh à, mình có nên chơi uh, sờ đít bơm nhỉ Trần đi bằng Thống thôi Từ nãy giờ là luật là chỉ sử dụng MX38 từ nãy Đúng giờ rồi. Mình đổi xuống mà đúng rồi. Nhưng mà sniper mà đâu biết chơi Thôi em sao được rồi Chúng ta hãy cố gắng đi Dù sao là khẩu này bắn cũng gọi là rất là ổn áp các bạn à Cho nên mình sẽ cố gắng từ đây tới cuối trận sẽ chiến thắng không tại vì anh đang muốn tăng độ khó cho game thôi bắn khẩu này thì bên hội chị em chết nhanh quá hiểu không à, thì ra là như thế thì ra là như thế thôi, thôi thôi bạn ơi với tôi bạn bắn súng nào chúng tôi chả chết mệt ghê luôn à bị đặt phương loại ôi nguy hiểm quá nguy hiểm quá <laughs> Ê, thì ông Rô theo cái cách ông Rô chơi tôi thấy là ờ, hồi chị là ông đứng từ xa ông rỉa không à tôi map này khó chịu thiệt cho cây con bắn còn gì Kairon đâu ta em đây ừ. Ờ, ôi, em đây em đây chị ơi đầu kia kìa đầu kia kìa nguyên cái màu hồng kìa em không thấy Sợ chị ở đâu đấy. hết đây chị cũng không thấy em ở đâu hết ảo thật đấy ảo thật đấy Ui Ui hai bên hai hai thằng sai Trước trên mặt ờ, kìa à? Ảo thật đấy Ảo thật đấy nhở Chị bắn sao mà em còn có tí máu luôn Ảo thật đấy Mẹ ơi sao em lại bắn chị À đâu Ô oh, chị á Chị Em nhìn không ra chị em đi còn chị em tưởng thật chị Trời ơi Con bé thật là Con đó chị coi rồi con ơn chị qua bên mình rồi con đó chị qua bên mình rồi Ảo thật đấy Bên này bên này bên này Hứa, hứa mấy chỗ mà luôn ấy Đấy, mấy bị bắn rồi đâu ai da, trời ơi à, Khiên, không Khiên luôn lên đâu Oh my god, mọi người Siro bên này, xin Siro, Siro bên này, bên này, bên này, bên này, hướng này, hướng này, xin hướng này, hướng này, hướng này Đây, đây, đây, đây, đây, này. Mình chết sớm mà mọi người ơi Mình để cho Go bắn một mình thôi mà <laughs> Em thật có lỗi với anh Go ơi Rồi, qua đâu xử lý xong Ui rồi ba người luôn Oh mày god, bốn người luôn <laughs> 耶！ người biết gì không? Tụi tôi đã công bố rồi đó, hồi cho em đừng có bật khiên. Bây giờ trai nó chết em khiên không có em. Oh my god. Pha đó. Đâu có cá bắt gì đâu. Ông kia đây chơi vui thôi mà mọi người. Pha đấy ảo rồi đấy. Ba công bố rồi. Bạn là người lớn, bạn hiểu không? Bạn lớn mà tôi mấy cái đầu luôn. Mình bạn vừa già bạn vừa ơi. Bà còn vừa ăn ghét nữa. Xin lỗi bạn mình là trẻ trâu bạn ạ. Mình không phải là người lớn. Dạ. Dạ. Dạ. là phải Không. Vậy này. Nói nói nói. Nói nói nói câu này sẽ dạ. thương nè. À. Gì? Vừa già vừa ế còn vừa An Giang Chạy <laughs> Thôi tạm biệt bye bye mọi người tạm biệt mọi người bye bye. <laughs> nghe nó đau lào gì đâu luôn nghe nó đảo nè đau nào thôi em sao mình mình vẫn chưa thua một rổ chưa đú được không thua được chẳng này không thua wow. sao mà thua được mua nằm ơi ủa mua sao mua nằm rồi nghe là nằm hả để bỏ hả hay vậy hôm mua áp ca vậy à, à không mua đang hit đất mua đang hit đất ủa sao không ai vậy sao không thấy ai vậy bình tĩnh à. bình tĩnh tự tin chiến thắng đó tại sao không thấy ai không thấy chị ai. em chơi chế độ lúp lùm đó chị em đang chơi chiến thuật lúp lùm các bạn ạ à. im lặng quá im lặng quá ôi em chan cẩn thận ôi what the heck cái bom bom bom bom chơi bom chơi bom chơi bom chơi bom bom bom bom bom bom bom yeah yeah yeah ủa đâu vậy what the ở đâu vậy What Ôi. the hell Mình bị báo đâu mình không thấy luôn <laughs> Caron biết sao Caron biết sao Chị chị chị bò em ạ à. chị bò hả Ui rồi Sim đâu rồi Ủa Sim đâu rồi Sim em, em đây em đây em đây em đây Ủa tại chị đã bảo Siro là cái cầu thang mà Ờ xin lỗi xin lỗi Trời đất ơi bé Bé thật là đáo để Đáo để thật Ôi trái bông đây Đây đây đây dưới nhà dưới nhà xin lỗi dưới dưới ờ, ờ, dưới mình cảm giác mình thật là tàn phế anh em à dưới ạ tầng tầng dưới luôn á đừng có dậy nhảy xuống đi bộ đi đi bộ đi ừ. không không lấy được đâu Nhưng nhanh lên đi bộ nhanh lên không bo vào bây giờ đi bộ xuống nhanh lên xong toàn, toàn, toàn Không có yeah. giỏi, cái này không yeah. cái này, không cái này, cái này Ok mọi người ơi, trời em cảm giác em tàn phế quá chứ mà hên quá bạn ơi, mình vẫn còn cái siro Trời ơi, không là nãy giờ thua thậm tệ luôn rồi à. trận cuối cùng nào trận cuối cùng nào Cuối, chị cuối, em mình là cái gì nào chị em mình là của sư hào không sao bình tĩnh chị em trận này mà cai cân bốn được nhá là anh sẽ bao cai một chầu kia chi gì ghê vậy sau khi hết dịch sau khi hết dịch Trời anh ơi hơi lâu nha đáng, Anh ơi, một chầu không đáng phải 10 chầu anh ơi Ờ, như thế được rồi 10 chầu okay, đi mình, mình sẽ cho cài cân 4 nha, cài lên cân 4 đi cài, cài Rồi, ok, bây giờ để mình lên mình chơi cân 4 luôn nha mọi người Ok, bây giờ để thử sức của mình nào Thôi <laughs> cho em tốt nữa rồi Thôi cho em bị mất rồi Thôi ừ, cho em phi rồi Ôi Nghe tiếng súng bên tai Ôi, ôi, kìa, dạ, có đánh dấu kìa Các mũi bắn chúng ai à nó sẽ có dấu ở trên bản đồ mọi người Thấy, thấy, Cái đó giờ sao, giờ sao, giờ cứng sao, máu cứng bao nhiêu Hả? À? Ôi, ôi, ôi Ây đau, đau quá <laughs> Từ từ, từ từ, cay chưa chết lo được không? Rồi, xong rồi xong rồi ờ. cay đi rồi cay đi rồi giết giết giết giết giết cay luôn giết cay luôn đang sẵn rồi nhà mình mọi người rồi nhà mình mọi người rồi nhà mình để hồi máu đã hướng nhà mình nha hướng nhà mình nha hồi máu hướng nhà mình bên phải á mọi người cao cao cao đang hồi máu tí cái rồi còn Cố lên cậu ơi, chỉ có một trận đấu cuối cùng nữa thôi là chúng ta sẽ thế thì, queen. là mọi người, bây giờ cam môi bả này, chiến thuật này bây giờ mọi người cứ lúc ở đấy đi, bao giờ bo vào là Tro chắc chắn lại phải chạy. Nói nhiều, nói nhiều. <laughs> rồi chắc chắn là phải không phải hướng này Sam đi thẳng ra rồi đằng xa cơ là có thể thấy được Đấy, bên một uh, đó, lít đó, tìm đó đó ở ngoài đó, đó thấy thấy được thấy cái tường kìa đứng lại Hay Hai tốn nhiều máu ấy tốn nhiều máu phải đấy quá nó chết rồi nó sắp chết rồi mọi người nó đi nó đi đâu rồi đâu rồi chết trong nhà trong nhà thấy em thấy em chết không thì em chết không thấy rồi đấy rồi trong nhà trong nhà trong nhà sao đâu rồi bây giờ ở ngoài rồi bây giờ ở ngoài cái sân rồi yeah <laughs> quê ờ chết bò hết luôn á bố già tôi thề với mọi người mọi người mà xem cái webcam của sao mọi người sẽ gần chết luôn cứ dãy trái dãy phải dãy trái dãy phải dãy trái mình mình không biết cảnh tượng nó như thế nào anh em ạ Tôi không biết cảnh từ đó như thế nào nhưng mà tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ rất là bựa luôn Ok và hôm nay Kyron và à. Siro đã gọi là thực hiện xong thử thách cần 4 với bộ đồ màu hồng cùng cây XM8 này mọi người ơi Đấy, ơi nói chung là Kai cũng giết được 9 kêu nha Chứ không phải là Kai phế đâu nha Không, súng súng này bắn công nhận là thích thật Công nhận thích Không, công nhận là cái súng này bắn thích thật luôn đấy anh em ơi Và nếu mà anh em nào mà muốn kéo tâm hay là em mà em thấy cây này mà những bạn nào mà tập bắn là cũng bắn được luôn ấy mọi người nói chung là rất là dễ bắn luôn ok thì có lẽ là video của mình sẽ phải tới đây kết thúc rồi và nếu mà các bạn yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like share và một nút subscribe nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo tạm biệt